chết mẹ đây đéo phải trao lên má không nhớ tài khoản khác nha thầy tuấn ơi thầy ơi thầy ơi đừng có lên thầy đừng có lên nói như vậy ông bên nè nói từ từ thôi ờ, nói thấy thấy tàu quá cái mình quá bị lập rồi server full rồi anh em ơi server full rồi server để năm chục người này full đúng rồi 50 rồi tết dạ. tết nhiều anh em quá vậy làm sao vô cho alo ờ coi coi coi stream của tôi đây coi stream của tôi đây 50 trên 50 Thôi ngồi đợi đi Còn 10 phút nữa mà lo gì Ngồi đợi chứ chết hay gì Trời ơi đây này rồi Còn ờ, bây giờ đợi nè quên ờ, ờ nãy đó nghĩ là hiện cái issue gì mà đúng không đây hiện cái gì xui vậy đó Còn 10 phút nữa anh em ơi Vô đi Anh em ơi vô không được Anh em ơi 10 phút nữa thôi 10 phút nữa thôi Let's go Cú cú cú Cú chú bảy với Ôi nhạc Tết hay quá Nhạc Tết hay quá Tết rồi Tết rồi Tết tới nơi rồi Trời ơi game hay quá game hay quá để game phải thế Ê, ê, ai ai ai mua cái bản giùm mày à, tôi tôi mua cái bản giùm tôi hả tôi dùm tôi dùm cái bản anh em anh em cẩn thận nha anh em tại sao ta anh em cẩn thận gọi là Thôi, tôi, đang, tôi ra, đang bị xô cái kiểu tôi ra cái cầu kiểu kiểu, kiểu hét kiểu hét to quá trong cái mic xong rồi cái mic nó lọc nó lọc cái nó, nó chặn tiếng luôn kiểu kiểu giống cái ông ông nào nãy hét ấy ờ, ờ ông hét cái nó lọc một à. đấy thôi thầy ơi, lên lên lên quay quay cho đẹp nè thầy, lên lên lên. Tới rồi. thôi thầy ơi. Let's go. thầy ơi, server full rồi thầy ơi. Đã qua, năm mới đã tới. <laughs> nhạc đó thầy quá chúc anh em uh, có tiền nhiều tiền lì xì nhá ủa, ủa bắn bên nào bắn cái này hay bắn bên kia à, bắn bắn bắn đây này bắn quen bắn trước mặt trước mặt thầy luôn á chúc anh em sớm có người yêu nhá ủa bên kia hả không trước mặt thầy luôn á quý quá quá Thôi em phải quay lại thôi, quay lại cảnh huy hoàng này thôi Rồi Tết nhất đến nơi rồi anh em Ê, cưng nào? Đấy hả? Đây trước mặt thầy ấy Cái gì ta? Uhm một pin đông dễ 50 hơi 50 trên 50 hơi căng tại 50 thằng vô ừ. tới giờ không biết có ai ao không ta có ai ai cái tự nhiên em vô được rồi ờ anh em ơi có youtuber đây này có ai ao rồi được cái đó thì mong á có youtuber đây này trẻ có khứa nào ao phát hiểu không ơi đầu đến tiền vô như nước tiền vô như nước ai vậy thịnh nè đấy thịnh nè youtuber vlog food đúng không ta anh Ngô Minh Thịnh ơi Ôi Ờ Tiền vô như nước mà tiền ra cũng như nước Chuẩn bị quay rồi ơi uh, Đó, À, Thầy Tuấn ơi thầy Tuấn Thầy Tuấn ơi ai vậy? Lên đây, lên đây uh... Thầy Tuấn ơi, trong này có cậu